Là la la là la Anh em ta là cái gì đây Cái gì vậy Anh em ta là củ khoai tây Anh em ta là cái gì nào Anh em ta là con gà xào Ê trời đây, tào lao anh em mình là củ su hào chứ thì con con con con gà xào là cái gì tàu lao trời ơi trời có câu hát của anh em mình thôi mà dịch cũng hát sai nó thôi nghỉ chơi với dịch đi đâu đi đi anh em mình đi ra hát chơi đi đừng chơi với dịch đậu thanh tịnh ra là tôi biết cái gì thì tôi hát cái đấy chứ bộ hey mấy bạn ơi như anh em đã thấy thì hôm nay nè mấy bạn thấy không ở chỗ này đang tập hợp đủ ba anh em tốt à em khoan từ hình như thiếu người phải thiếu cai ron nữa bạn ơi trời trời ờ nhưng mà cai cai cai cai ron đâu có trong series này đâu mấy bạn hôm nay mình xin giới thiệu với anh em một series mới của phong cận tv đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đó chính là series siêu nhân tứ trụ mọi người ạ à. đấy bây giờ bọn mình sẽ thể hiện trình độ siêu nhân của bọn mình bọn mình biến hình cho bạn xem này nha ok ok rồi khoan từ để để kiếm cái chỗ nó đẹp đẹp đi biến hình đi à chỗ này nè chỗ này nó có cây có hoa nè đứng chỗ này biến hình đẹp hơn mọi người ạ à. ok hey anh em xem mình nha nè dịch với đô coi em biến hình nè à, hey siêu nhân xanh biến hình hay da đó mấy bạn ơi bạn thấy bộ đồ của mình đẹp chưa xin giới thiệu với mọi người mình chính là siêu nhân xanh đẹp trai nhất gọi là biệt đội siêu nhân tứ trụ mọi người ơi đấy bạn thấy bộ đồ mình ngầu chưa bộ đồ của mình là được làm bằng gọi là à, sắt thép cứng cáp luôn không có cái gì có thể bắn xuyên thủng được đó ghê chưa ghê chưa ok bây giờ à, bây giờ tới lượt à, dịch đi dịch đi ok anh dịch anh biến hình thử cho các bạn xem đi thôi biến hình gì dăm ba siêu nhân xanh nách có mùi tanh không biến thành cái đống sắt thép mà làm sao đọ với cả dầu tao kim được nhìn đây nè ok à, à, à, em em hư cha siêu nhân vàng đẹp trai nhất làng Wow, phong cảnh nhìn ơi. chưa nhìn cho nhìn ghê cái cái chưa cái chưa cái chưa ghê ghê ghê trời ơi biến thành siêu nhân gì đâu mà nhìn vàng từ đầu đến chân y như là trái trái chuối vậy cái này siêu nhân chuối à chuối cái gì mà chuối giới thiệu với cả phong cảnh và siro và bộ những người anh em ở trong gọi là siêu nhân tứ trụ giới thiệu các bạn mình là Mr. Nhật đến từ team Hego mặc bộ giáp được làm từ vàng cộng với cả Titanium Ghê giờ ghê giờ Ai làm từ sắt từ thép Mấy bạn ơi mấy bạn thấy bộ đồ của mình với bộ đồ của anh Dịch Bộ đồ ai ngầu hơn Bộ đồ À quên hồi nãy à, anh Dịch nói bậy nha Em là cá mập biển xanh siêu nhân xanh Chứ không phải là nách có mùi tanh siêu nhân xanh nha Dịch nói tào lao có mùi tanh siêu nhân xanh Rồi Trai nhất làng siêu nhân vàng Bây giờ là có hai siêu nhân rồi nè Bây giờ còn một siêu nhân nữa Tới lượt là Siro đi Ok anh râu anh biến hình thành siêu nhân cho bọn em xem coi ôi trời ơi trời khẩu hiệu biến hình thành siêu nhân của hai người kém kém kém nhìn khẩu hiệu của tôi nè thôi siêu nhân đen chàng trai bao người thèm trời siêu nhân đen chàng trai bao người thèm tào lao biến hình đi không ok nghe chưa Đây là bộ giáp của siêu nhân đen làm từ uranium đó Trời ơi Dịch không kém kém Dịch đây Dịch dịch dịch em nói dịch nghe nè Cái bộ đồ siêu nhân của anh em mình á Nó có màu xanh với màu màu vàng nhìn còn đẹp ha Bộ đồ ông Rô nhìn đen thui lùi như cục than á Có chỗ nào đẹp anh Gì vậy Ờ ai biết đâu Trời ơi nó kêu là giáp giáp của nó làm từ uranium Đẹp trai gì với bao nhiêu người thèm gì ấy Trời ơi vậy mà cũng mày đặt khoe Ủa mà khoan cái kiếm của dịch nè là màu vàng nè cái kiếm đằng sau lưng em là màu xanh nè vậy sao rô là màu đen mà cái kiếm của rô cũng màu xanh vậy ừ cây kiếm này hả cây kiếm này là cây kiếm điện quang ba ơi tàu lao ông ăn cắp kiếm của mèo simi đúng không cái màu này là màu của mèo simi nè trời ơi ừ. trời trời ơi biến hình là cũng Ủa mà khoan chắc chắn kiếm Simi nè Khoan khoan từ từ từ mọi người ơi Tự nhiên nhắc đến mèo Simi em mới nhớ ra Từ nãy giờ chỉ có mới có ba anh em mình biến hình ha Mà trong khi bọn mình là gọi là siêu nhân tứ trụ mà Chứ không phải là siêu nhân ba trụ đâu Tất nhiên là còn thiếu một người nữa ờ đúng rồi còn người thứ tư đâu à sim kìa sim kìa trời ơi từ nãy giờ quên quên không để ý đến sim luôn mọi người ơi <laughs> rồi đi qua đi qua coi coi sim đang làm gì Trời ơi, hôm nay mọi người biến thành đẹp dữ vậy? Trời <laughs> ơi tất nhiên rồi hôm nay là anh em bọn tôi biến thành à, à, gọi là biến hình thành siêu nhân để cùng nhau gọi là đi diễu hành ở trong làng à, à, người ta gọi là gì ta đi bảo vệ làng đúng rồi đi bảo vệ đi vòng vòng ở trong làng để coi có kẻ xấu gì không đi tấn công nè ôi sim hôm nay đi còn cái cây trong lào quá hả gì đâu cây gì đâu <laughs> cái gì mà tròn to vậy <gasps> ui trời cái cây gì đâu mà nó có cái miệng nó có cái răng này trên đầu nó còn có cái có có, có sừng nữa nè ôi cái cây này có người yêu cũ chắc luôn à What? Trời Ê, đất thằng, thằng nó, nó, nó hôn cái cây gì ba Ê, tào lao Đi ra Đi ra đâu Trời ơi trời tào lao Ủa mà cái cây này là cây gì vậy dịch Dịch biết không Ai mà biết được Trời ơi cái cây này anh nhìn thoáng qua nó không nhận ra Nhưng mà sau khi anh nhìn kỹ vào cái đôi môi cộng với cả cái bờ răng của nó Thì anh đã nhận ra rằng là Nó chính là một cái giống cây Hoa ăn thịt người xuất phát từ khu rừng rậm Amazon Nó sẽ ăn thịt tất cả những cái gì Nhét vừa cái mỏ nó luôn Ui, cái gì ghê quá vậy Trời ơi mấy bạn ơi cây ăn thịt người <gasps> Trời ơi mèo Simmy dễ thương như thế mà lại nuôi cái cây ăn thịt người đáng sợ mọi người ạ à. Trời sao Sim mình cảm giác Sim nguy hiểm quá bạn ơi Ủa xem, à. tự nhiên xem nuôi cái cây này chi vậy? Trời ơi, mọi người nói gì vậy? gì nó dễ thương gần chết luôn này đó Trời ơi, nhìn nó dễ thương quá trời quá đất luôn Với lại à, con này dù anh dịch bảo thịt người nhưng nó sẽ giúp gọi là Tôi gọi là mấy con gián này, với lại mấy con mà hay phá quán của tôi nè, hợp lý không? Đó à, Bảo Long, anh mở anh thịt người hồi nào Cái này nó là ăn cây hoa, ăn thịt tức là nó sẽ ăn tất cả những gì nhét vô cái mỏ nó luôn á dán à, dốc á thứ là nhét được vô hết nhưng mà à, không được ông em mà nuôi nó lớn lên đến lúc mà nó to lên nó cạp vừa cái đầu em rồi ăn nuôi em ăn luôn em sao ủa vậy đây vậy có nghĩa là cái cây này nè cái gì mà nhét vừa cái miệng nó là nó sẽ ăn được cái đó hả đúng rồi chỉ cần Ôi. cái gì nhét vừa vô cái mỏ đó nhưng mà phải là thật thì nó sẽ ăn luôn cái đó luôn trời ơi trời ơi không được đâu sim tôi nói bà nghe nè lỡ đâu bà nuôi mai mốt nó to bằng bằng cây ron đi chẳng hạn nó to bằng cây ron đi là cái miệng của nó sẽ cực kỳ bự luôn hiểu không xong nó hả miệng ra cái nuốt vào vô bụng mà biến thành bộ xương luôn gì kỳ vậy trời ơi thôi một cái tàu lao em thấy nó dễ thương gần chết rồi mà qua đây chù nó đúng không ừ. À, à, vậy thôi vậy thôi nói chung là thôi nói hôm nay thôi kệ đi phong ơi cho sim nuôi ừ. rồi mốt mai bữa cây nó lớn nó nuốt thì mình nó biến thành cây weebu ừ <laughs> ok à. anh em mình bây giờ đi uh, vòng vòng đi bảo vệ làng thôi rồi đi từ sáng giờ đi được 5 phút rồi thấy cũng mệt chứ thôi ai ai ai về về về, về nhà nấy đi đi ngủ ấy mọi người thôi tôi cũng về nhà tôi ngủ đây thôi đi về ngủ đi quay cái ông kia ông vô nhà tôi ông nội đâu đâu đi vậy vô chơi game vô chơi game tào lao ông có máy tính ở nhà ông tự chơi game thì ông vô nhà tôi lấy máy tính tôi chơi game sao đi nha Hey, thôi mấy bạn ơi Bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ phải vào nhà Mình nghỉ ngơi xíu đây từ sáng giờ đi vòng vòng trong khu làng là ờ, 5 phút rồi mệt muốn chết luôn Trời ơi làm việc được 5 phút rồi đó Giờ phải đi ngủ thôi Trời ơi trời ngủ tầm à, một ít ít chút xíu thôi ngủ tầm 2 tiếng sau dậy làm làm việc thêm 5 phút nữa ok đi ngủ nha Two hours later Ai trời đất ơi hôm nay trời đẹp quá đi không khí trong lành như thế này vừa một buổi tuyệt vời như này thì chúng ta sẽ phải làm gì thưởng thức một chiếc bánh hamburger cực mạnh mình đã khổ công làm từ sáng giờ ai trời ơi Thôi người cái mùi nó thơm gì tìm vị trí đẹp ngồi Ui rồi à Thôi bây giờ mình sẽ tận hưởng cái cảm giác thông thướng này Ăn hamburger mình không ai tranh giành với mình cả Hình như thiếu thiếu gì ta Chết chết chết chết chết rồi chết rồi Ăn hamburger mà không có mayonnaise Lisa không có tương ớt thì không ngon thôi vô lấy later tân tân tân là là là tân tân tân đây rồi trời ơi tương ớt đây rồi no, ủa cái hamburger mình vừa để đây rồi ta Alo Tôi vừa để đây mà làm gì có ai quấy đâu ta Ủa sao tự nhiên lại mất hamburger rồi À chắc là chắc là mấy thằng ở trong làng này thằng phong hoặc thằng rô lấy trộm của mình rồi mày mày mày mày chết phải không phong đâu rô đâu lấy bánh chả bánh ơi alo Ai, trời ơi là trời Mấy bé heo mà mình nuôi biết bao nhiêu năm tháng Bây giờ mấy em ấy cũng đã lớn hết trơn rồi mấy bạn ơi <laughs> Đây xin giới thiệu với bạn Đây là những bé heo Những cục cưng của mình mới vừa nuôi được mấy tháng mọi người à Đấy bạn thấy mấy bé heo nhìn dễ thương không Đấy người ta nuôi heo để làm thịt còn phong là phong nuôi heo để làm thú cưng nha các bạn nha đấy bạn thấy mấy bé heo nhìn cute phô mây queo các bạn đó nó đang ngủ nè nó nhìn mình nè nó nhìn mình thấy không à. meo thằng này nó đang nhìn mình bằng một ánh mắt cực kỳ say đắm à khoan từ hình như trong mắt mày đang nói là điều gì đó mày coi chừng mày chết với tao nha mày à đúng rồi ha hồi sáng giờ hình như mình chưa cho bọn nó ăn mấy bạn ơi trời ơi quên mất quên mất Thôi không cho mấy bé heo ăn ha Là mấy bé heo sẽ bị tụt ký Không được Mình phải luôn luôn cho bé heo gọi là được 100 ký Đó ok bây giờ mình phải vô lấy để anh tí nha anh vô anh, anh lấy cám ra, cho mấy đứa ăn nha mấy đứa phải uh, tăng lên 100 kg cho anh nha ok ok để vô lấy cám nè many many minutes later lơ lơ lơ lơ lơ anh đem cám ra cho mấy em ăn đây mấy bé heo của anh ơi à, à... trời ơi trời cái gì vậy bé heo bé heo ơi úp trời mấy bạn ơi mấy con bé heo của mình nó bỏ mình đi đi đâu mất tiêu hết rồi trời, trời. rõ ràng hồi nãy là mình còn thấy một đống bé heo trong chuồng mà sao giờ không còn con nào vậy bé heo ơi mấy con đâu hết rồi trời Trời ơi, bé heo của tôi bị ăn trộm mất tiêu hết để bạn ơi Còn có mấy cục phân à trời ơi trời Bé heo của tôi Trời ơi trời Trời ơi nuôi mấy bé heo biết bao nhiêu năm tháng trời Bây giờ mấy bé heo mới mập được lên tí Mà đứa nào nó ăn cắp mất của mình nữa bạn ơi Phải đi báo công an mới được Đi báo công an vì, vì có ăn trộm ăn trộm mấy bé heo của mình đó bạn ơi Mà khoan mình mặc cái bộ đồ này đi báo công an thì nhìn nó hơi kỳ Phải biến ra trở lại bình thường mới được Hỡi biến lại bình thường hay rồi ok xong rồi bạn ơi bây giờ đi báo công an thôi mấy bé heo của tôi giờ còn có mấy cục phân heo à trời trời chú công an ơi tomorrow hey hôm nay em chịu tập mọi người tới đây là để chúng ta sẽ cùng nhau gọi là tiếp tục với cuộc họp của các siêu nhân trong tuần vừa qua mọi người đã làm được những gì thì hôm nay nè nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm nhảm này thì anh dịch này nghĩ sao vậy người ta đang họp mà ăn mà đi ăn dụng trời ơi trời Ai, anh Dụng cái gì mà anh Dụng vợ nói luôn nè Em định họp trong tuần vừa rồi chúng mình làm gì không Anh khai báo trước là Trong tuần vừa rồi anh đất làm cái gì hết luôn á Trời là trời cái gì vậy vậy dạ, Tại sao anh lại dám gọi là ăn Dụng trong giờ làm việc Rồi anh còn nói là anh không làm được gì trong tuần vừa qua Vậy thì anh làm siêu nhân làm gì nữa Anh trả đồng hồ siêu nhân đây Ê giờ anh nói cho em biết luôn nè Tính ra là, là anh chưa bao giờ anh thấy cái bộ tứ siêu nhân nào mà bẩn như cái bộ tứ của mình luôn á tính ra là bây giờ toàn bộ dịch bệnh các thứ nó phủ khắp nơi chắc là yêu quái nó chết hết luôn rồi lương tuần rồi không có báo động gì cả không có ai gặp nguy hiểm cả không có ai cần trợ giúp cả không ở nhà ăn khi làm gì trời ơi ừ cũng đúng ha tính ra dịch cũng nói đúng mấy bạn ơi là trong tuần vừa qua mình cũng không thấy có con yêu quái nào xuất hiện hết trơn á ngoài cái chuyện gọi là mấy con bé heo của mình bị bắt cóc thì không thấy một cái vụ nào hết hey ừ, mà sao kỳ quá ta đến tận bây giờ mà vẫn chưa tìm thấy được mấy bé heo của mình nữa các bạn ơi Ôi, rồi ông nào để cái cục phân lên trên bàn đây trời ơi trời cái này chỉ có rô hả à, chống ai hết trội mặt ông nữa đồ vô trong quá à mà khoan đã rồi anh hãy nói cho em biết trong tuần vừa qua anh đã làm được cái gì để giúp đỡ cho bà con đất nước làng hero team trời ơi anh đâu có giống như anh dịch ông ông dịch ăn hàng ở không suốt ngày còn anh hả anh làm những cái vĩ đại hơn những cái to lớn hơn những cái giúp ích cho nền văn minh xã hội con người tiến hóa lên một bậc mới Lên rồi rồi rồi ok ok tôi biết rồi vậy đó, cuộc ông làm được cái gì ai mà biết được trong tuần vừa qua anh đã bắt được năm con gián giết chết năm con chuột ở trong làng của mình và tổng số trong 38 con gián và 35 con chuột ở trong làng heo tim trời ơi là trời ông làm siêu nhân cái kiểu gì mà ông suốt ngày ông chỉ có đi giết gián với giết chuột vậy vậy ông làm siêu nhân làm gì nữa thôi tôi mệt quá chắc giờ tôi tịch thu tôi về đồng hồ siêu nhân của mấy ông quá mấy ông làm siêu nhân mà mấy ông không làm được cái gì cho bà con ê hết tôi thông báo cho mấy ông nè trong tuần vừa qua tôi đã biến thành siêu nhân để tôi đi lụm ve chai giúp cho bà con làm sạch ngôi làng ông đi ông khác thì bọn tôi đâu à, trời, tính ra là em á ha là em còn có giúp mọi người là em đi lụm ve chai làm cho giờ lụm mấy cái rác ở trong ở trong làng để cho người ta nó sạch sẽ cái làng hiểu không còn mọi người chỉ biết gọi là gọi là đi giết gián với chuột đi ăn trời trời không có giúp được gì cho bà con ờ mà cũng đúng mấy bạn ha dạo này nay không có thấy con yêu quái này xuất hiện cho nên anh em mình thất nghiệp mất tiêu rồi không có yêu quái để tiêu về hết trơn á riết rồi không còn tiền để ăn luôn bạn ơi hey. thôi em nghĩ là bây giờ bọn mình gọi là cuộc họp kết thúc tại đây đi Ủa mà khoan từ nãy giờ thấy hơi vắng vắng thiếu thiếu gì phải ủa nãy giờ hả ủa bên này nè xin mi đâu Hả? ủa xin mi đâu ủa dịch à, xong tính ra là nó không mắc dáng bắt chuột hay là ăn vụng miếng như anh em mình luôn á giờ nó ở nhà nó ngủ luôn rồi trốn hợp rồi trời ơi simmy trốn hợp hả trời ơi bạn ơi làm siêu nhân mà như vậy là không được rồi mà còn là con gái con lứa mình gọi là suốt ngày ngủ ngủ ngủ rồi phải qua bên nhà sim gọi là bắt sim gọi là phạt đền cho anh em mình 100 trăm cái bắt kem đi rồi okay. đi kiếm tiền đi phạt rồi ơi ờ, ờ, anh em anh em anh em mình nói nghe nè tính ra anh em mình dạo này thất nghiệp rồi là không có tiền ăn hay là giờ mình qua mình kêu là vì lý do simmy gọi là trốn hợp cho nên sim sẽ phải phải bị phạt 100 cái bánh kem mình đem bánh kem giờ mình ăn cho hết tháng này được luôn hợp lý hợp lý <laughs> đi đi đi đi bánh kem lắm qua rồi qua rồi lên lên lên trời ơi trời vậy là có bánh kem ăn rồi khỏi lo chết đói hay <laughs> phải qua lãnh thưởng bánh kem mới được trời ơi là trời ơi lần này Simi trang trí theo phong cách gì mà cửa hàng trông lại Ủa anh em ơi bộ tới Halloween sớm vậy hả hay sao mà Sim trang trí gì mà trước nhà Sim có quá trời cây ăn thịt người vậy mọi người Ủa mày ừ. hôm nay Không ơi không phải đâu cái cây ăn thịt người này nó mọc quá đó Ê, ô, Đúng rồi anh anh có nhớ tuần tuần tuần trước Simmy có nuôi một cái cây ăn thịt người nhỏ nhỏ không Ờ cây ăn thịt người nhỏ nhỏ à Ôi nhưng mà anh nhớ là cái giống cây này hình như là Nó càng ăn vào nó càng phát triển lên Sau đó là nó sẽ mọc ra các cái nhánh rễ Và nó mọc ra các, cây con á Thôi Vậy là cái cây cái cây ăn ăn thịt người nhỏ nhỏ mà lần trước Simmy đem đem về nhà nuôi bây giờ bọn nó nó lớn lên rồi nó sinh sản ra nhiều vậy luôn ha anh? Hỡi mấy cái con này á, nó chỉ cần được ăn uống đầy đủ thôi nó phát triển nhanh lắm, nó mập lên nhanh lắm như Timmy luôn. Trời ơi, cái gì cơ vậy? Trời có khi nào có khi nào mai mốt nó to bằng Timmy rồi nó nuốt luôn anh em mình vô bụng không? Vậy là không được rồi. Thôi, nó nuốt luôn á, thậm chí sau này nhá, em biết không? Với một số loại cây đột biến á, sau này nó to lên á, nó còn có khả năng là ăn đất nè, ăn đá nè, ăn luôn xác luôn á. Trời ăn ăn ăn ăn xác luôn hả? Giờ vậy là không được rồi. Nhà luôn. Trời. Khoan khoan khoan khoan khoan khoan, mấy cái này để sau đi giờ vô cứu sim trước mấy ba ba sẽ bị ăn thịt giờ. Không không không được không được đâu. Bây giờ mình chui vô là em nhìn không? Cái cây kia bây giờ đủ một cạp của nó là đứt cái đầu mình rồi á, làm sao vô được? Ừ đúng rồi, em nói anh Rô nghe nè, bây giờ bọn mình mà chạy vô á, chẳng khác nào á là bọn mình nhảy vô miệng bọn nó cho bọn nó ăn thịt mình hiểu không? Bọn nó đứng đông như thế này mà, bây giờ làm cách nào để qua được đây giờ ta? Ờ... À bây giờ anh có cách rồi, Phong ơi, bây giờ anh em mỗi người một chân một tay ném Rô luôn trước cho cây nó ăn trước anh em mình vô xong Ê, ê, à, hợp ê, lý, hợp lý, hợp lý. Đâu đâu đâu Rồi em nói Rô nghe nè Bây giờ bọn mình phải cứu được Simi Thì anh Rô phải hy sinh thôi Rô vô cho mình nó ăn Ăn Ăn thằng Rô trước đi Trời trời Tào lao Ủa chứ cái bộ giáp làm gì sao biến hình đi mấy má À, ờ ha ờ ha tính ra bọn mình là siêu nhân mà ta quên quên luôn á trời ok à, à, ê bộ ba siêu nhân tập hợp tập dạ. hợp nhanh lên trời trời nhanh lên nhanh dạ, lên ok hey hey bộ ba à, mình, mình phải hát như thế nào đây bình thường gọi là siêu nhân tứ trụ giờ còn có ba đứa à, à, à, hey siêu nhân tứ trụ trừ một người biến hình hay tứ trụ gọi là trừ một người ra là là tứ tam anh em bọn mình đã à nhầm tứ tam là sao ta à, tam trụ bọn mình đã biến thành siêu nhân rồi bạn ơi <laughs> bây giờ mấy con yêu quái tụi mày chết tụi mày với tao à, ủa mà khoan bây giờ mình, mình lại phải làm gì anh mình mình biết anh siêu nhân giờ mình làm gì đây biết đi siêu nhân thì rút đồ á mà quýnh lộn với nó vũ khí của em đâu à quên quên vũ khí của em đây <laughs> à ok ok để em <laughs> Mấy con cây ăn thịt người kia mày thấy gì trên tay đâu mày Đây chính là cái cây rìu siêu cấp vô địch thế giới của tao Chỉ cần một quẹt thôi là tụi mày chích queo hết <laughs> Hãy xem đi Hai ba Ồ bay lên trời luôn Wow, nó bay mất tiêu luôn rồi mọi người ơi uh, Rồi ok ok, mày luôn nè, tao quẹt mày luôn nè Mày hả mày, cút đi Ok con này luôn, mấy con bên đây luôn Mày hả mày mày hả mày rồi đi hết trơn rồi thôi không không nhìn em bắn mấy cái cây mà giống chơi bóng chày hả gì tào lao em quýnh cho nó bay nó bay ra ra ra ra ra ra, ra, ra chỗ khác á thì mình vô mình mới cứu xem được à, anh anh coi nè bây giờ em quýnh thử cái nè rồi sao mới tự nhiên bay luôn Nhìn đây siêu nhân năm đất Một lần duy nhất Tôi chết queo rồi à, Chết queo <laughs> Rồi siêu nhân kiểu gì vậy em nội Ê, tao bay. Hả gì anh Chim không có trong nhà đi, Siêu không có trong nhà hả Cái gì vậy Tại sao Tại sao lại không có siêu trong nhà Oh no Lần rồi xong luôn không thấy luôn trời ơi để chui vô trong trong toilet coi có khi nào sim sợ xem xem nấp nấp nấp trong toilet đâu. rồi không có luôn trời ơi chết rồi rồi Simmy bị mấy con yêu quái đang ăn thịt rồi rồi <laughs> Dạ tào lao Simmy ăn sao anh bị ăn thịt sao con yêu quái nó ăn thịt bia bởi vì cái miệng nó làm sao nhai được vừa cái, cái người Sim được mới nhai được cái đầu mà à, à vậy vậy vậy giờ sao <gasps> ừ vậy có nghĩa là Simmy đã bị bắt cóc đúng rồi Jimmy ừ. bị bắt cóc rồi bởi vì nhá anh, anh, anh nhìn mặt mấy cái con này trông hai dụ lắm nó không phải giống như kiểu là em em em có để ý không nếu như mấy cái con cây này nó mà lớn bằng nhau á thì tức là nó sẽ còn một con cây mẹ nữa bởi vì con cây mẹ phải là con to nhất ồ oh, vậy có nghĩa là cái cây mà cái cây nhỏ nhỏ mà Simmy nuôi chính là cái con cây mẹ là nó nó sẽ mà to. mình chưa thấy nó đâu luôn Ui, vậy có nghĩa là nó mà to như vậy thì nó sẽ không thể nào sống trong làng được nó chỉ có thể sống ở khu khu khu đất trống mà thôi chạy ra khu khu khu đất trống nhanh lên nhanh lên nhanh lên <laughs> trời ơi trời ui mọi người nó kìa nó kìa nó kìa nó kìa nó ừ. kìa nó kìa em em nhìn thấy nó rồi em nhìn thấy nó rồi trời ơi là trời cái cây này ui simi kìa mọi người ui mọi người cứu em với <laughs> Trời ơi cái cây yêu quái này Mày dám bắt cóc bèo sĩ mì hả Mày mày láo rồi trong tim tao Trong tim siêu nhân của bọn tao Có ba thằng con trai có mỗi một đứa con gái Mày dám bắt cóc hả mày <laughs> Giờ tao to như thế này rồi thì tao muốn bắt ai thì bắt <laughs> Cái cây ăn thịt người này mày nói gì cơ Mày to như thế này Ủa khoảng à, Gì đây nó biết nói luôn gì đây Trời ơi mấy cái cây này em biết không Nó khôn lắm Sau khi em nhìn là ngày trước là nó ở trong cái cậu bây giờ nó lớn lên rồi nó không biết di chuyển nữa thì tất nhiên là cái việc nó biết đi nó còn làm được cái là việc biết nói trời ơi ghê quá vậy đâu đâu cây ơi mày thử mày di chuyển tao coi coi di chuyển cái gì mà chuyển từ bé lớn chưa biết di chuyển lại gì ôi trời ơi mày biết di chuyển mày biết nói luôn mày tao thắt mày múa quạt cho tao xem học trời à, à múa à múa à múa à múa múa, đâu múa đâu thấy vô thấy vô thấy vô trời nó biết múa quạt luôn anh ơi hai từ bọn mình đến đây mình đến đây nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc ờ, nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc nghiêm túc à ầm nghiêm nghiêm nghiêm bọn mình phải thật là nghiêm túc bọn mình là siêu nhân mà ầm ờ, ấy cái cây hạt người kia bây giờ mày có thả mèo simmy ra không ê Việc gì ta phải thả giờ ta to như thế này rồi nhìn thấy không ai Ai gặp ta cũng phải sợ Thì còn việc gì ta phải thả À không thả đúng không từ từ từ có cây dừa ở đây nè từ từ Mình sẽ bứt cái cây dừa đây Mày mà cái tính mẹ không thả mèo Simmy tao lấy cây dừa tao gõ đầu mày không Ôi trời ơi sợ quá sợ quá lại gõ hộ gõ hộ gõ với với được đấy đâu với được đấy đâu à, trời, trời, Cái cây này nó láo vậy đây Thôi bây giờ em nghĩ là anh em mình lấy vũ khí ra nào vũ khí của đô đâu rồi ok rồi nói nè nhìn đâu ok rồi bây giờ anh em chúng ta hỡi bộ ba siêu nhân phải giải cứu mèo simi thôi rồi ok bây giờ ta sẽ tiêu diệt mày ủa mà khoan từ trước khi đánh đánh đánh đánh nhau thì mày cho tao hỏi à, tại sao mày mày to dữ à Trời ơi, trong cái làng này có đồ ăn gì ta ăn hết rồi còn đâu nữa Rồi <gasps> Cái gì? Mày ăn hết đồ ăn trong làng luôn Vậy có nghĩa là cái bầy heo mà tao nuôi mày cũng ăn thịt bọn nó luôn phải không? Đúng rồi, mà chả hiểu sao thằng nào nuôi heo cái kiểu gì đó, toàn máu nhiễm mỡ không, ăn hơi ngấy ngấy nhưng mà thôi cũng ăn tạm được. Trời ơi, trời, tức Ô. quá. Ê, ê, sao mới chạy à? Thịt cái bánh hamburger mà tao để trên bàn bị mất cũng là mày ăn luôn hả? À? Trời, cái, cái, cái bánh hamburger bé xíu ấy ăn được có bao nhiêu đâu, cả một cáp hết à? Trời ơi nó bây giờ làm bây giờ nó ăn hết quả rồi trời ơi là trời hèn gì mấy bạn ơi mình nuôi bầy heo của mình hóa ra cái cây ăn thịt người này chính là kẻ đã ăn thịt bầy heo của mình bầy heo con à anh sẽ trả thù cho các em ừ, tức quá mà. trả thù cho cái bánh hamburger ừ, luôn à, trả thù cho các bạn tham hamburger luôn Ê, ừ, bây giờ cái cây ăn thịt người Ủa, làm gì vậy thử đi ủa nó phun ra gì không nè nè à, à. thấy gì không thấy gì không giờ nó cảm biết mình trưởng nó phong ơi nó bắn là lửa cái lên lên lên nè nè trời ơi bây giờ cái cây này nó biết phun lửa luôn bạn ơi nó tiến hóa ghê quá à nó vừa biết nói vừa biết đi mà còn vừa biết phun lửa nữa cái cây này nó tiến hóa các bạn ơi vậy là không thể nào mà để cho nó sống được rồi anh em rút quân rút quân rút quân đừng tào lao gì nó phun đâu người cái chết qua rút quân rút quân lên lên lên rút cái đầu mấy ông á bọn mình là siêu nhân mà sợ cái cây hả ờ hả không có giáp không sợ gì ba mình có áo giáp lại vô lại vô lại à ba hai một vô này mày vô mày thì mày vô hai năm mày gãy hai năm mày gãy tao lỗi luôn luôn trời trời cứu tôi với bạn ơi cái cây này nó khỏe quá